bảo cấm không ngoan Có một con báo gấm không ngoan Chẳng chịu đi học Suốt ngày rong chơi Leo trèo cây cối Một hôm báo gấm leo lên cây Bỏ ra đầu mút của một cành cộc Gió bắt đầu thổi mạnh Cành cộc lắc la lắc lư lay động Báo gấm không làm sao quay đầu bỏ vào được Nó sợ quá Đầu váng Mắt hoa Miệng khóc hu hu May quá Gia đình nhà khỉ mặt đỏ ở gần đó Nghe tiếng kêu Cả nhà vội chạy ra cứu báo gấm Khỉ bố, khỉ mẹ Và cả hai khỉ con leo cả lên cành cọc đó muốn mạnh cho cành cây quằn xuống gần mặt đất để báo gấm nhảy xuống Báo gấm nhảy xuống đất Vui mừng nói Cháu xin cảm ơn gia đình bác khỉ thật nhiều Nếu không có gia đình bác giúp đỡ Chắc cháu đã bị ngã từ cành cao xuống Cháu cảm ơn gia đình bác ạ à hôm sau báo gấm sách một nải chuối tiêu đến làm quà tạ ơn gia đình bách khỉ mặt đỏ từ đó về sau báo và khỉ đã trở thành đôi bạn thân bài học bé không nên leo trèo như báo gấm nếu không có người lớn bé sẽ ngã đau có thể dẫn đến bị thương hoặc gãy tay gãy chân đấy nhé